Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với cái kênh uh, tiếng soi kèo cũng như là cái kênh tiếng bóng đá này nhé anh em. Đấy thì anh em nhớ để lại hai cái lượt đăng ký follow cho hai cái kênh này của tiếng nha. Riêng cái kênh tiếng soi kèo thì cái kênh này sắp đạt đến mốc là một ca sub thì anh em nhớ để nhanh cho tiếng uh, uh, lên nhanh một ca sub trong tháng này nhé. Thì uh, tiếng cũng uh, cảm ơn anh em uh, và sẽ có phần quà dành cho anh em à, cũng như là những anh em nào mà dự đoán kết quả trận đấu mà tiến đang à, chuẩn bị à, nhận định cũng như lên kèo cho anh em đó khi mà lên xong video này anh em bình luận cái tỷ số cuối cùng của cái trận đấu sớm nhất và nhanh nhất thì tiến sẽ lựa chọn anh em đó à, và tiến sẽ dành tặng cho anh em đó là một phần quà 500k nhé đấy thì ok quay trở lại với cái video này tiến sẽ nhận định uh, cũng như phân tích và đưa lên cái mã kèo cho anh em một trận đấu rất được uh, nhiều anh em quan tâm đó chính là trận đấu uh, uh, El Clasico giữa hàng Barcelona với Real Madrid nha anh em thì hai này <coughs> gặp nhau tại vòng thứ 26 tại giải đấu La Liga đấy à, thì trước tiên đến với cái phân tích cũng như nhận định về à, hai cái bóng này thì anh em hãy cùng tiến xem qua cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra nhé Ok thì hiện tại nhà cái đưa ra các mã kèo à, như là uh, Barcelona chủ nhà với mức kèo chấp uh, 0.25 này rồi 0.5 cả chặn này đó cùng với đó có mã là chấp tặng đến uh, nửa một luôn đó cũng có mã kèo đồng luôn nha anh em mã kèo đồng này thì anh em nào mà tin tưởng Real thì có thể nằm vào Real với cái mức uh, uh, bỏ một ăn 2.36 nè đó cái mức tỷ lệ ăn rất là cao tỷ lệ ăn cược rất là cao nha anh em đấy thì với những cái mã kèo trên trang anh em có thể lựa chọn được nhiều mã kèo mà anh em thích đó và à, trước khi mà mà tiến đưa ra mã kèo à, của tiến chọn trong cái trận đấu này thì anh em hãy xem kỹ các mã kèo tại cái trang này nhé đấy thì anh em chơi trên trang mình rất là là là thoải mái để lựa chọn các mã kèo bên cạnh đó còn có mã kèo gốc nữa này đây góc cả trận hiện tại của trận đấu này là 9.5 cả trận nha anh em đấy và mã kèo chấp cho Barca chú Real là 1.5 này đó thì uh, uh, có nhiều anh em cũng hỏi tiếng á, là cái việc mà để để vào nhóm hoặc là là tiếng thường hay nói những cái mã kèo mà tiếng đưa lên youtube là tham khảo cũng như là những mã kèo trên cái nhóm là những mã kèo chuẩn là như thế nào thì tiếng cũng giải thích nhiều rồi uh, do youtube bắt uh, phải do youtube là phải đăng video trước một ngày hơn hoặc là trên nửa, nửa ngày nó mới có được những cái đề xuất từ cái youtube thì anh em mới tìm ra được những cái uh, video tham khảo về cái trận đấu của tiếng đấy cũng vì lý do mà tiếng lên sớm cái video nên uh, Ờ, không có được nhiều cái thông tin chính thức đấy nên tiến mới gọi đó những là những cái mã kèo mà tham khảo thôi đó tuy tuy là mã kèo tham khảo nhưng mà tiến vẫn nhận định phân tích cho anh em về trận đấu rất rõ ràng chứ không phải là cho bừa cho bậy anh em đúng không anh em đấy nhưng mà trước giờ bóng lăn trước giờ bóng lăn tầm nửa tiếng đến một tiếng khi mà có cái đội hình ra sân chính thức cũng như là à, biết được cầu thủ nào chấn thương cầu thủ nào ra sân rồi chơi với sơ đồ nào công hay thủ thì lúc đó tiến sẽ à, lựa chọn là những cái mã kèo mà phù hợp với tỷ lệ mà ăn cao nhất tiến sẽ đẩy lên trên nhóm cho anh em theo đó thì cái điều kiện vào nhóm của tiến thì à, chỉ có cần hai điều kiện là anh em có thể vào nhóm của tiến và mà không cần tốn phí gì hết nha anh em đấy thứ nhất là anh em trước khi muốn vào vào nhóm của tiến thì bắt buộc anh em phải có vốn rồi đúng không đó và vốn của anh em ít nhất cũng tầm một hai củ trở lên anh em nhớ nhá số vốn mà để vào nhóm của tiến ít nhất cũng tầm một hai củ trở lên đấy với cái số vốn đó thì tiến mới có thể uh, uh, dễ dàng chia kèo cho anh em ví dụ như cho anh em vào cái mã kèo tài gốc này hay là mã kèo chấp này thì tiến sẽ bảo cho anh em là dần lại cái mã kèo tỷ số đó thì anh em chơi như vậy mới mới dễ có lãi và tránh cái thua tha sau bờ đó thì nếu mà anh em cầm vài trăm vào nhóm mà mà để xin kèo hay là đi đánh chỗ khác này nọ thì thì à, tốt nhất anh em đừng có liên hệ với tiến nhé ít nhất một hai củ trở lên thì hãy liên hệ tiến sẽ đưa vào nhóm còn cái điều kiện thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiến cái việc chơi cùng trang thì thì rất có lợi cho anh em nè ví dụ như mà anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò đi thì vừa bị mắc like đúng không rồi bị uh, dính về nhiều cái vấn đề phức tạp khác nữa đó rồi nợ nần rô tha đủ thứ hết đấy giống như trên trang anh em chơi cái mã kèo Barcelona chấp nửa trái ăn à, 2.26 nè ở thầu cò nó vẫn đưa mã kèo Barcelona chấp nửa trái cho anh em nhưng thằng thầu cò đó nó chỉ cho anh em ăn cái mức là ăn 7 ăn 8 ăn 9 gì thôi nó sẽ cắn một khúc từ anh em ngay cái khúc này đúng không đó còn trên trang anh em ăn rất là cao luôn bỏ một ăn đến 226 đấy thì với những cái mã kèo này <coughs> anh em chơi danh trang thì lúc nào cũng cũng được ăn đủ ăn cao hơn hết đó nhưng mà qua anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò anh em cũng hiểu rồi đúng không chơi lúc nào cũng bị ờ, cắn like từ mấy thằng thầu hết đó nếu mà anh em thua thua thì ờ, nó sẽ ăn được cái hoa hồng từ anh em còn nếu mà anh em thắng nó cũng sẽ cắn được ờ, một một cái số ít like từ anh em đường nào anh em cũng là người thiệt hết đúng không anh em đó thì để vào nhóm của tiến đối với những anh em mà đặc biệt là những anh em mà thua tha sao bờ nè muốn vào gỡ gạt hoặc là những anh em mà có kinh nghiệm chơi banh bóng rồi nhưng vẫn chưa tìm được một cái trang chơi uy tín thì cứ liên hệ cho tiến qua cái telegram hoặc là cái số zalo tiến để phía dưới cái video này đây à, số zalo 0963731346 còn telegram là kèo bóng câu tiến đó khi mà anh em đạt được hai cái yêu cầu đó thì cứ liên hệ cho tiến tiến sẽ đưa anh em vào nhóm nhé ok thì quay lại với cái video này anh em có thể thấy hiện tại với những cái mã kèo này cũng như là mã kèo phải góc cả trận này trước khi mà tiến đưa ra cái sự lựa chọn của tiến cho anh em tham khảo ấy thì anh em hãy cùng tiến đi qua phân tích về cái trận đấu này nhé à, cũng như là tiến sẽ cho anh em tham khảo về cái nhóm của tiến à, và đảo qua về một số cái mã kèo mà tiến đã cho anh em vào hôm qua đây thì <coughs> đây là cái nhóm nhóm của tiến nha thì tính riêng bữa 16 thôi Tiến cũng đã lên cho anh em là năm kèo đó năm kèo này thì anh em đã ăn 3 thua 2 thì anh em tổng anh em vẫn lãi đúng không đấy có ăn có thua chứ không phải lúc nào cũng thắng hết còn như mới đây hồi tối nè hồi tối tiến đã lên cho anh em tổng cộng là 6 kèo nhưng mà trong đó chỉ gãy riêng cái mã kèo là cả hai đội cùng ghi bàn chặn sát với Beja thôi còn lại năm mã kèo này là anh em hút full hết đó có nhiều anh em nè đó hỏi tiếng nè gửi tiền cà phê rồi rồi uh, đủ thứ hết đấy nhưng cái lọc lá đó là là tự chuyện của anh em thôi chứ tiếng không bao giờ mà mà xin lọc này nọ đặc biệt là vào, vào nhóm của tiếng là à, không có thu phí gì tụi anh em hết đấy chỉ cần có số vốn một hai cũ trở lên và chơi cùng trang với tiếng có một cái tài khoản ngân hàng để chơi cùng trang với tiếng chỉ vậy thôi là đủ rồi đấy ok thì à, tiến chỉ nói sơ qua về cái nhóm thôi thì và giờ thì anh em hãy cùng tiến đi phân tích cũng như nhận định qua cái trận đấu này trước khi mà đưa ra cái tỷ lệ kèo cho anh em à, tham khảo một cách mà nó chuẩn nhất đấy thì đây <coughs> anh em có đã thấy này đây chỉ là những cái cái đội hình dự kiến mà các chuyên gia nhận định đưa ra cho anh em tham khảo thôi nhé anh em nhớ nhé đây không phải là đội hình chính thức chắc chắn là trước giờ bóng lăn thì cái đội hình nó, này nó sẽ xáo trộn rất là nhiều đấy thì với đội hình hiện tại thì thằng Barcelona sẽ ra sân với sơ đồ 4-3-3 với bộ ba tấn công này Lewandowski này Pedri hay là Rafinha đấy còn hàng tiền vệ của Barca thì có ờ, Busquets này Gavi này rồi ờ, Frenkie Đội Jong này đấy những cái ờ, hàng tiền vệ cũng như hàng công rất là chất lượng của Barcelona còn về đội khách Real cũng ờ, có được cái bộ ba là Benzema này Valverde này đó cùng với đó là Vinicius này đó còn hàng tiền vệ của ờ, Real cũng khá là mạnh nha anh em như Toni Kroos này đó trận này thì ờ, theo cái đội hình nhận định này của các chuyên gia thì uh, Luka Modric đã đang ở trên băng ghế dự bị nha anh em đấy nhưng mà theo riêng tiếng nghĩ thì chắc chắn là huấn luyện viên uh, uh, Ancelotti sẽ đưa cái thằng Toni Kroos cùng với uh, Modric vào đá chính ngay từ đầu trận luôn đấy vì với những cái hai hai thằng tiền vệ có kinh nghiệm này đó cùng với uh, uh, thằng tiền vệ trẻ Tây Châu Amini thì nó sẽ đồng đều hơn để tạo ra những cái tình huống mà mà những cái pha mà uh, phản công biên cho thằng Benzema cũng như là uh, Vinicius ghi bàn đấy thì với cái đội hình này chỉ là cái đội hình mà mà các chuyên gia nhận định thôi em nhớ nhé chắc chắn là sẽ có thay đổi rất là nhiều cho nên uh, tiến chỉ nói sơ qua về cái đội hình này thôi đấy còn hiện tại thì trên bảng xếp hạng Barcelona đang đứng đầu bảng xếp hạng La Liga với 65 điểm sau 25 vòng đấu à, và có được 21 chiến thắng, 2 hòa và 2 thất bại. À, Barca ghi được 47 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 8 lần mà thôi. Đó, cái số lần bàn thua này chứng tỏ một điều là cái thằng Barca này đang có một hàng thủ phải nói là vô cùng chắc chắn luôn em. Sau 25 vòng đấu mà nó chỉ bị thủng lưới 8 bàn thôi. Đấy, còn về Real Madrid thì à, đang xếp ở vị trí thứ hai với 56 điểm sau 25 vòng đấu với 17 thắng 5 hòa và 3 thất bại ghi được 50 bàn thắng và để thủng lưới 19 lần đấy nhìn vào cái bảng xếp hạng anh em có thể thấy là cái thằng Barca đang bỏ cái thằng Real này đến uh, ờ, 9 điểm cách biệt đó một cái số điểm uh, khá là chắc chắn để cho Barca bảo vệ được cái uh, uh, lên ngôi lên ngôi tại La Liga mùa này và Real Madrid hiện tại nếu như mà thắng trận này trước Barcelona thì cơ hội mà cạnh tranh ngôi vô địch vẫn vẫn còn vẫn còn đối với Real nếu như thắng trước Barca đấy nhưng mà ở trận này nếu mà Real mà thua hoặc là hòa trước Barcelona thì chắc chắn là sẽ rất khó để dành cho thằng Real này có thể uh, uh, cạnh tranh cái ngôi vô địch với Barcelona ở mùa giải này đó thì uh, <clears throat> còn anh em xem qua với các phong độ của hai đội này Barcelona đang có cái chuỗi mà ba trận thắng liên tiếp nhưng chỉ cùng với tỷ số 1-0 thôi nha anh em thì Barcelona cũng vừa mới thắng thằng Real Madrid tại cái cúp nhà vua này tại cái giải đấu cúp nhà vua ở uh, uh, hồi đầu tháng 3 với tỷ số 1-0 ngay trên sân nhà của Madrid luôn đấy và hai trận mới đây thì Barcelona có một chiến thắng 1-0 uh, ờ, trong cái thế mà chơi thiếu người trước bầy dê Valencia và mới đây nhất thì Barcelona cũng đã có tiếp tục một chiến thắng tối thiểu 1-0 trước cái thằng Athletic Bilbao à, còn về cái đội khách Real Madrid thì ở ba trận gần đây nhất Gian cũng có thành tích ờ, khá là tốt nha anh em khi mà mà có à, sau khi mà trải qua cái trận hòa không không trước cái thằng ờ, Betis ngay trên sân nhà của Betis thì à, à, tiếp theo đó Real đã đánh bại Espanyol với tỷ số 3-1 ngay trên sân nhà của mình và mới đây nhất mới đây nhất thì à, Real cũng đã à, có một chiến thắng ở trên sân nhà trước cái thằng Liverpool với tỷ số 1-0 à, ngay tại giải đấu mà cúp C1 thì ở trận lượt đi Real cũng đã từng hủy diệt Liverpool đây hủy diệt Liverpool với tỷ số 5-2 ngay trên sân của Liverpool luôn đó và với tổng tỷ số là 6-2 cũng đã giúp cho cái thằng uh, Real Madrid bước vào vòng tiếp theo tại cúp C1 mùa này thì nó cũng là những cái mà mà bước điểm cũng như là cái uh, uh, động lực tinh thần để giúp cho cái thằng Real bước vào cái trận đấu này với Barcelona một cách mà mà nó uh, uh, uh, nó, nó tốt nhất đấy thì nhìn qua về phong độ của hai đội thì anh em thấy cũng khá là ngang nhau đúng không tính tổng hết thì Barcelona có được uh, ờ, 7 chiến thắng, một hòa và hai thất bại. Còn về thằng Real Madrid thì có được uh, ờ, 7 cũng 7 thắng, hai hòa và một thất bại. Đấy, nhưng mà tiếc cho Barcelona một điều là ở mùa giải này Barcelona ra đã bị loại khỏi cái giải đấu cúp C2 bởi cái thằng MU đó bị một đã bị MU loại khỏi cái giải cúp C2 nha anh em. Còn Real Madrid vẫn còn cơ hội để uh, đang hướng đến cái ngôi vô địch tại cúp C1 mùa này đấy thì xét về cái thành tích sân, sân nhà cũng như sân khách của Barca và thì hai đội này khá là đồng đều với nhau khi mà có ai cũng đang có phong độ phải nói là rất là tốt luôn nên trận đấu này rất khó là để để nhận định về cái tỷ số anh em cái trận của LA Lexico lúc nào cũng vậy nhìn vào cái lịch sử đối đầu anh em cũng có thấy này đấy ở ba trận đối đầu gần nhất thì uh, Barcelona có lợi thế hơn khi mà có được hai chiến thắng một trận hòa trước Real đó chiến thắng Real trước Barca 3-1 này rồi hàng Barca cũng thắng Real với tỷ số là à, ờ, 3-1 luôn và mới đây nhất tại cúp nhà vua thì Barca lại hạ Real với tỷ số 1-0 thì đa số đa số là những trận đấu của cái cặp đấu này à, về tài là cái tỷ lệ về tài rất là cao nha anh em nhưng riêng hiện tại thì à, cả hai đội đều đều đang có những cái tôn tính cho mình nên chắc chắn là cái trận đấu này à, tiến nghĩ là nó sẽ diễn ra với không quá nhiều bàn thắng đâu đấy nên tốt nhất à, tốt nhất thì anh em ờ, không nên không nên đầu tư vào cái mã kèo tài hoặc là cái mã kèo chấp ờ, ở cái trận đấu này đấy và anh em xem thêm về cái thành tích mà đối đầu của hai đội này à, hai đội này đã gặp nhau ở 4 trên 5 trận gần nhất và đều có dưới 10 góc nha anh em dưới 10.5 góc <coughs> và 4 trên 5 trận gần nhất luôn thì cái, cái thằng Barcelona là cái thằng mở tỷ số và giành chiến thắng ngay trong hiệp 1 đấy và cặp đấu này đã có đến trên từ 3 bàn thắng trở lên ở 7 trên 9 trận gần nhất đấy vậy trong 9 trận gần nhất đó thì à, cái thằng uh, Real này đều bị thủng lưới trước Barcelona thì đây chỉ là một uh, cái ít thông số về cái lịch sử đối đầu của hai đội thôi nha anh em để cho anh em tham khảo thôi còn nói về trận đấu này thì rất khó để để cho anh em phải uh, chơi cái cả má kèo là tài xỉu hoặc là cái kèo là kèo chấp này nọ đấy nhìn vào đội hình thôi và theo thông tin theo thông tin mà tiếng biết thì cái thằng Karim Benzema thì nó đang chấn thương và chưa chắc chắn là có thể ra sân ở trận đấu này nhưng trong cái đội hình dự kiến của chuyên gia nhận định thì đã uh, đã đưa cái thằng Benzema vào cái đội hình ra sân dự kiến đấy bởi vậy mới nói với anh em đây chỉ là những cái đội hình tham khảo thôi chưa có biết chắc chắn chắc chắn là cái cầu thủ nào sẽ ra sân đâu đó nếu như nếu như mà Karim Benzema có thể ra sẵn trận đấu này thì sẽ tăng thêm cái tỷ lệ mà mà có điểm cho Real ở ờ, cái ở cái uh, trận đấu đêm nay đúng không anh em vì Benzema <coughs> thường thường thi đấu phải nói là rất là hay luôn trong cái trận đấu lớn đặc biệt là cái giải đấu mà tại cúp C1 vừa rồi anh em cũng thấy rồi đấy đó cũng như là ở cái trận chung kết C1 vừa rồi thì anh em cũng, cũng thấy là Benzema cái sức ảnh hưởng của cái cầu thủ này như thế nào đúng không huống chi là trong cái trận derby với một cái uh, uh, Gian đang trong cái thế mà cần nhất là một chiến thắng trước Barca rất là quan trọng ở trận đấu này đấy nhưng mà với cái sơ đồ dự kiến này thì tiến chưa có dám khẳng định cho anh em là những cái mã kèo mà chuẩn nhất cho nên tiến khuyên anh em là khoan háo vào cái mã kèo mà tài xỉu hay kèo chấp trước hay tiên thì với những cái đội hình dự kiến này và và với cái lịch sử đối đầu cũng như là uh, những gì mà tiến đã phân tích về hai đội đó ở thời gian gần đây thì uh, tiến sẽ chốt cho anh em đó chính là hai mã kèo tiến sẽ cho anh em hai mã kèo trong cuộc đấu đó này à, đầu tiên đó chính là mã kèo à, tài mã kèo tài phạt góc cùng với đó là mã kèo tài thẻ nha anh em đấy thì à, sao mà tiến lại chọn cho à, lại chọn mã kèo à, à, tài phạt góc cùng với mã kèo tài thẻ thì anh em xem này tiến sẽ cho anh em xem ví dụ như là ở chặng à, đối đầu mới đây tại cúp nhà vua thì cặp đấu này cũng đã đây cặp đấu này cũng đã có đến tổng cộng là 7 thẻ phạt nếu trừ đi cái thẻ phạt của ờ, huấn luyện viên Savi thì vẫn còn lại đến 6 thẻ phạt nha anh em thì thường các cái cái cái mấy cái trận mà El Clasico của hàng bóng này diễn ra rất là hấp dẫn cũng như là những cái pha mà tranh chấp giành bóng giữa sân đó cái hàng tiền vệ của hai bên phải nói là rất là mạnh luôn anh em cho nên ờ, rất là dễ dẫn đến những cái pha mà tranh chấp đó thì thì cái việc mà xuất hiện nhiều thẻ trong trận đấu này thì chuyện đó là hoàn toàn chắc chắn là là từ 6 70 phần trăm trở lên đấy cho nên tiến sẽ chốt cho anh em là cái mã kèo là tài thẻ cùng với tài gốc đó thì tuy <coughs> tuy là cái lịch tuy là cái thông số đây tiến sẽ cho anh em xem lại này tiến vừa mới nói là 4 trên 5 trận gần nhất đấy anh em thấy không 4 trên 5 trận gần nhất thì cặp đấu này đã về với cái tỷ lệ là về xỉu gốc xỉu 10.5 gốc cả trận nhưng hiện tại với cái cái cái à, tình hình của cái bảng xếp hạng hiện tại đối với thằng anh thì đang rất là cần điểm còn Barcelona cũng chắc chắn là không muốn thua thằng ghi anh ở trận đấu này cho nên chắc chắn là ở ờ, ở ở uh, ngã ngay trong hiệp một thôi thì Barca chắc chắn là sẽ nhường thế chặn cho thằng Real nếu như mà đúng như những gì mà tiến dự đoán thì cái chặn này sẽ cái tỷ lệ mà về tại gốc rất là cao vì ngay từ đầu nếu như nếu như mà trong đội hình nha anh em trong đội hình mà có Benzema mà ra sân nữa thì chắc chắn là là cái hàng đạo tiền đạo của uh, Real rất là mạnh đó cùng với cái hàng tiền vệ uh, cũng của những lão tướng như là Tonriwood nè hay Locamuit thì sẽ phát những cái đường tấn công biên cũng như là sẽ giúp cho Vinicius và Benzema à, tạo ra nhiều cái cơ hội nguy hiểm trước cầu môn đối phương hơn đó thì hậu vệ của Barcelona ở mùa này chỉ mới để thủng lưới 8 bàn thôi đó nên chắc chắn là là cái hàng thủ của Barcelona phải nói là thi đấu rất là hay luôn nên chắc chắn sẽ không dễ để cho thằng Real ghi bàn đó thì những cái điều đó thì chắc chắn sẽ anh em xem bóng mà cũng biết rồi một bên công hay một bên thủ tốt thì chắc chắn là sẽ về góc rất là nhiều đúng không đấy cho nên tiến sẽ chốt cho anh em hai cái mã kèo ở trận đấu này đây chốt duy nhất cho anh em hai mã kèo ok đây anh em đầu tiên đầu tiên là tiến sẽ chốt cho anh em mã kèo tài gốc tài gốc 9.5 ft nhé thứ hai thứ hai là anh em vào cho tiến mã cài mã mã kèo ờ, tài thẻ 4.5 ft đây ok cho anh em thì đã tiến nói ngay từ đầu rồi là đây chỉ là những gì mà tiến uh, uh, đưa ra những cái kèo cho anh em mà tham khảo mà thôi đấy vì hiện tại chưa có những cái thông tin chính thức về cái đội hình của hai đội cũng như là là là chưa biết được cầu thủ nào sẽ ra sân cầu thủ nào đang bị chấn thương đấy cho nên rất là khó để để phải đưa ra những cái mã kèo chuẩn nhất đúng không anh em nếu mà tiếng chưa vừa chưa vậy thì thì tiếng đưa lại một mã kèo nào đó cho anh em chơi là được nhưng tiếng à, đó giờ là tiếng nhận định cũng như phân tích trên youtube anh em cũng biết rồi tiếng đưa những mã kèo rất là kỹ càng đó tiếng nhắm không được là tiếng sẽ không bao giờ mà đẩy lên cho anh em theo đó vì vậy với những gì mà mà tiếng phân tích vừa rồi thì cái mã kèo mà phù hợp nhất cho hiện tại cho anh em vào đó chính là mã kèo tại gốc 9.5 ft cùng với mã kèo tài thẻ 4.5 đấy nếu mà anh em thấy tiếng nhận định đúng ưng ý ờ, và hợp mã thì anh em cứ vào cái mã kèo này còn không thì anh em có thể đánh ngược lại hoặc là xem như là tham khảo thôi đấy còn về những cái mã kèo chấp cũng như là mã kèo tài xỉu thì ờ, chắc chắn là tiến sẽ đẩy lên trên nhóm tiến sẽ đẩy riêng lên trên nhóm cho anh em theo à, tầm 3 đến 4 tiếng trước cái giờ bóng lăn đấy thì nếu như mà anh em nào tiến xin nói một lần nữa anh em nào mà đang thua tha hoặc là đang xa bờ muốn vào nhóm để gỡ gạt cùng với tiến hoặc là muốn uh, lấy những cái mã kèo chuẩn nhất cũng như là tìm một cái trang chơi uy tín nhất thì cứ liên hệ cho tiến qua cái telegram hoặc là cái số zalo tiến để phía dưới góc màn hình trong cái video này đấy thì anh em chỉ cần có một số 4 ít nhất là tối thiểu từ một hai củ trở lên đấy thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiến và cái việc chơi cùng trang với tiến là bắt buộc anh em phải có một cái tài khoản ngân hàng và có đăng ký cái chuyển khoản online đó thì chỉ cần anh em có hai cái điều kiện đó thôi thì à, tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm ok cho anh em thì với cái nhóm của tiến tiến xin nói một lần nữa là nhóm của tiến là không lấy phí gì về anh em hết nhá nhớ vào nhóm của tiến là hoàn toàn miễn phí luôn đó thì ok tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nhé anh em anh em yêu quý tiến thì thể hiện bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiến sâu kèo cũng như là kênh uh, ờ, tiếng bóng đá này nhé ok chúc anh em ngày mới tốt lành và uh, luôn thắng ở các màu kèo mà anh em đã đầu tư